Vâng, à, xin chào tất cả quý vị khán thính giả trên kênh Thám Tử Ẩn Danh 2 à, Trước hết có lẽ xin mời à, quý vị khán thính giả cùng à, chú ý à, theo dõi cái buổi chia sẻ của chúng tôi à, Nhân ngày hôm qua là ngày 11 tháng 7 là cái ngày mà cả thế giới à, đã phải ngưỡng mộ nghiêng mình tiến biệt ông Shinzo Abe là cố thủ tướng Nhật Bản à, về cõi vĩnh hằng vì một cái ra đi không mong muốn và Việt Nam chúng ta cũng không là ngoại lệ tất cả các cái tổ chức chính trị xã hội à, trong nước cũng như nước ngoài và kể cả các đại sứ quán nước ngoài đang có mặt tại Việt Nam cũng đã đến đại sứ quán Nhật Bản tại số 27 Liễu Giai à, thủ đô Hà Nội để tiếng Việt để ký sổ tang và gửi ông những cái à, bông hoa và đưa ông à, đi về cõi vinh hằng và điều này chúng à, cho chúng ta thấy là cái sự ngưỡng mộ một con người tuyệt vời một à, cố thủ tướng cũng rất là tuyệt vời không những là có cái ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế văn hóa chính trị xã hội của Nhật Bản mà còn ảnh hưởng vô cùng lớn đến những nước đang phát triển trong đó có Việt Nam và thông qua cái à, buổi à, à, lễ viếng kỹ thuật tăng này thì trên màn hình các quý vị khán giả đang nhìn thấy hình ảnh của tổ công tác đặc biệt của chúng tôi đấy ạ à. vâng à, ngày hôm qua thì đúng là rất là vinh hạnh chúng tôi mặc dù rất là nhiều người ở mọi miền đất nước nào là ừ. Hải Dương à, rồi là à, Quảng Ninh rồi là Hà Nội và các nơi đều tụ tập à, đều à, à, có mặt vâng trên hình ảnh thì có Alibaba rồi có sự xuất hiện của thám tử ẩn danh 2 của chị Ngọc Dung của anh Bùi Khang và <coughs> một số các thành viên tích cực nữa à, đều có mặt bớt chút thời gian của mình à, để đến à, trước hết là à, ký sổ tang thứ hai nữa là gặp gỡ và buổi hôm qua may mắn hơn là chúng tôi đi vào cái giờ vàng lại gặp được rất là nhiều các cái đoàn của chính phủ à, gặp gỡ được cả như thế là đoàn à, của đờ, chủ tịch nước rồi là đoàn của à, thủ tướng chính phủ rồi đoàn của chủ tịch quốc hội nhưng à, có lẽ là vì an ninh cho nên chúng tôi cũng không được gần gũi à, nhưng đứng từ xa quan sát thì thấy rằng cái sự quan tâm ngưỡng mộ của nhân dân cả nước cũng như là các cái tổ chức chính trị xã hội của cả nước rất là à, nhiệt tình và đồng thời là cũng tỏ lòng tiếc thương với một cái tinh thần rất là à, ngưỡng mộ vâng và thông qua cái uh, việc mà ông Shinzo Abe ra đi thì nó liên quan đến rất là nhiều vấn đề vừa là chính trị xã hội khu vực cũng như là của châu Á nói riêng và của thế giới nói chung à, có lẽ là à, qua cái cái buổi này chúng ta rất là nhiều cảm xúc và chúng ta cũng rất là nhiều vấn đề và xin giới thiệu quý vị khán giả hôm nay à, có cái buổi đàm đạo là à, tôi xin trân trọng được giới thiệu có sự có mặt trước hết là xin à, mời quý vị à, khán giả là chào à, đến à, à anh luật sư à, Hoàng à, anh luật sư Buông à, Bùi Văn Khang ạ. À. Vâng xin chào anh ạ. Vâng, tôi xin chào. Vâng. Và rất là trân trọng hân hạnh được giới thiệu có sự có mặt của anh giảng viên Hoàng Anh Khiêm là giảng viên Đại học Đồng Nai lâu nay anh cũng đã lên sóng. Vâng, xin mời vâng xin chào anh ạ. Vâng và tiếp nữa là xin uh, à, giới thiệu có sự có mặt của chị Ngọc Dung chị là uh, kênh tiếng nói lòng dân và cũng là tổ trưởng tổ công tác đặc biệt vâng À, và buổi đàm đạo hôm nay có lẽ là hơi nhiều chủ đề đang rất là nóng muốn lan tỏa cùng quý vị khán giả ngoài cái việc là à, cái buổi mà chúng tôi có mặt ký sổ tăng và những ừ. cảm xúc đối với ông Shinzo Abe và sau đó chúng tôi quay trở về nhà bác Thảo à, cũng đàm đạo xin ý kiến của bác và cũng rất là nhiều câu chuyện À, mà chúng ta cũng à, đáng quan tâm và trong câu chuyện ấy thì đồng chí tư lệnh của chúng ta cũng chia sẻ về cái việc mà cái quy định 69 ừ. là nói về những cái điều rất là quan trọng đó là bám sát vào tình hình thực tế những cái diễn biến mà các đồng chí của chúng ta đang chống tham nhũng tiêu cực nhưng có rất nhiều đồng chí dính thì cái thay đổi cái quy định 69 ra đời để nó phù hợp với những cái diễn biến của tình hình mới và trong đó nói liên quan nhiều nhất đến vấn đề là quyền sử dụng đất và à, khai man tuổi khai man lý lịch và những cái này có dính đến ông Nguyễn Hòa Bình hay không và những cái sổ đỏ cấp ở à, quận Hoàng Mai mà ông Trần Văn Nam đã ký có đúng hay không à, nếu mà đúng thì cái đó à, quy định 69 sẽ là bài học như thế nào và à, có phải ngay và luôn ông Nguyễn Hòa Bình phải làm bản kiểm điểm để nhận cái lỗi này theo quy định của 69 hay không vâng đó là những thông tin của buổi hôm nay vâng và trước hết có lẽ là xin mời cái cảm xúc của anh Bùi Văn Khang à, khi anh có mặt ừ. ngày hôm qua à, à, để đến à, đại sứ quán Nhật Bản anh trước hết là ký à, cái sổ tang đối với ông à, sau đó nữa là tỏ cái lòng ngưỡng mộ à, tiếc thương đối với ông và đại diện cho tổ công tác đặc biệt anh có cảm giác như thế nào khi đến thì được rất là nhiều báo chí à, báo Việt Nam Net báo Lao động cũng đã phỏng vấn và anh cũng đã chia sẻ vâng xin mời anh ạ vâng tôi uh, tiếng có nghe được không anh ơi vâng nghe được rồi anh ạ à. vâng xin mời anh ạ ờ, tôi uh, bùi văn khang xin uh, tổng chào đến uh, cộng đồng mạng trong nước như là ngoài nước và các uh, cựu chiến binh uh, thân yêu của tôi những người uh, yêu nền tư pháp nước nhà đấu tranh cho nền tư pháp nước nhà và đặc biệt là cái tổ các đặc biệt uh, cùng các người chuyên gia và đặc biệt là tôi cũng uh, à, gửi lời đến à, tổng tư lệnh thì tôi biết rằng là các buổi phát thanh à, chúng tôi thì đều được à, <laughs> tổng tư lệnh là à, theo dõi à, rất là rõ và đồng thời nữa là chúng tôi còn được biết là những cái buổi phát thanh của chúng tôi ngay buổi trưa hôm qua ở nhà phát thảo thì cũng đã được gửi đến à, à cả thế giới gửi đến cả à, các à, à, bác à, có trách nhiệm cùng à, trong lãnh đạo chính là tôi chính tôi nhìn thấy rằng là tổng tư lệnh khi đã có à, phản hồi trở lại đã xem thấy là một cái tín hiệu rất mừng của công tác đặc biệt ta được sự quan tâm và đồng thời là à, à, rất là tôn trọng tất cả những cái à, ý kiến của à, của nhân dân alo vâng vâng vâng anh tiếp tục đi ạ à. vâng vâng thế thì đấy là một cái điều mà chúng tôi rất là tin tưởng và cái, cái ngày hôm qua chúng tôi là có kể lại cho tôi cho tôi là rất nhiều cái cảm xúc cái thứ nhất là tôi cũng không ngờ rằng là các ờ, em ờ, phóng viên trẻ các báo tôi đã nhớ được có phải sáu bảy hay là mấy nhé tôi thấy nhiều người chụp rồi là ghi âm rồi là à, tối hôm qua cái phát hình một chút thì thấy là đấy là một cái điểm mừng bởi vì à, à, đến với nhau và đến với lại những cái à, cái nghĩa tử là nghĩa tận như thế cái người Việt Nam là rất là trân trọng và đồng thời nữa là à, cũng có tiếng nói chung à, có những cái giao à, lưu chung và đồng thời cũng như là chuyên là cái, à, cái kênh tiếng nói lòng dân ấy. thì nó với à, lại vâng, anh anh Khang anh có thể là nói to hơn một chút nữa không ạ à? vâng à, vâng Vâng, đây là quý vị khán giả mong à, đang đang nghe trực tiếp và anh Khang nói to hơn một chút. Vâng. Vâng, như thế nào to được chưa À, vâng, à, xin xin hỏi bạn Điệp Võ là như thế đã nghe được chưa Vâng, bạn trả, trả lời và ừ. cho chúng tôi uh, điều chỉnh ngay ạ. Vâng, cảm ơn bạn ạ. Vâng, thế thì uh, công việc uh, đi một buổi ấy, thì nó nó có rất nhiều vấn đề để lại. Uh, vâng, cảm ơn uh, anh, anh Tuấn. Thế là được rồi ạ. Vâng, anh Khang tiếp vâng. tục ạ. Vâng, cảm ơn các bạn. Vâng cái ờ, cảm giác đầu tiên của tôi là đúng như cái truyền thống của cái uh, nhân dân Việt Nam đó là nghĩa tử là nghĩa thật dù là ở đâu nhưng chúng ta vẫn thực hiện được nghĩa tử là nghĩa thật với những người bạn mà à, họ đã quan tâm đến nhân dân Việt Nam họ đã có cùng uh, phối hợp với nhân dân Việt Nam và đồng thời đã có rất nhiều cái trường như là à, bác Khiêm là là bác ấy rất là là là giỏi và đồng thời đã từng dạy rất nhiều uh, các trường đại học về môn lịch sử rồi tôi nghĩ rằng uh, à, mình sẽ nói được nhiều điều hơn nữa đối với uh, à, trước quan hệ giữa uh, tướng uh, nhật bản với lại à, với lại các cái uh, các cái uh, uh, nhà lãnh đạo nhân dân việt nam Vâng, có lẽ đó là một trong những cái lý do mà chúng ta rất là muốn sự có mặt của anh giảng viên Hoàng Anh Khiêm à, bởi vì cái sự ra đi của ông Shinzo Abe nó vô cùng đột ngột vô cùng đột xuất và không ai mong muốn nhưng có cái điều nó sẽ làm thay đổi cục diện của hòa bình trật tự thế giới cũng như là à, ổn định kinh tế chính trị ở trong nước Nhật Bản cũng như là của các cái nước à, ASEAN nói chung của châu Á nói chung nói riêng và của cả thế giới nữa và nó ảnh hưởng như thế nào đối với cái nền hòa bình của khu vực à, châu Á Thái Bình Dương ảnh hưởng thế nào đến sự phát triển của Việt Nam đang có cái chỗ dựa rất lớn vào Nhật Bản, <coughs> chỗ dựa rất lớn vào cái niềm tin và tinh thần của ông Shinzo Abe và à, Việt Nam à, cũng đáng học tập ở ông Shinzo Abe ở rất là nhiều điểm. Vậy thì kế cảm giác như thế nào khi ông à, Shinzo Abe ra đi à, trong cái thời khắc không mong muốn này và Việt Nam đang có cái thế mạnh rất là mạnh khi đi bên cạnh ông Shinzo Abe. Vậy thì cái quan điểm đánh giá à, của một nhà nghiên cứu khoa học, một nhà nghiên cứu lịch sử nhiều năm công tác ở trên giảng đường đại học như của anh Hoàng Anh Khiêm, anh có thể à, chia sẻ quan điểm của riêng mình để quý vị khán giả chúng ta cùng có thể là à, nắm bắt rõ được hơn ạ. À. Vâng, xin mời anh à, à, giảng viên Hoàng Anh Khiêm ạ. À vâng tôi xin bắt đầu bằng cái việc mà cái ờ, chính kiến của ông Shinzo Abe về vấn đề chiến tranh xâm lược của Nga đối với Ukraine <coughs> thì khoảng tháng 5 ờ, năm 2022 đấy thì ông đã dành cho tạp chí Economist một cuộc phỏng vấn thì ông Abe đã từng gặp uh, tổng thống Nga Putin 27 lần <laughs> con số không nhỏ đâu ạ <laughs> thế thì uh, phóng viên nó mới hỏi là, là, là thưa ngài Abe ngài có lời khuyên gì để đối phó với Putin <laughs> thì ông Abe trả lời rất là đơn giản tôi không nghĩ rằng là có nhiều lựa chọn còn lại trong tình huống này có nhiều cách để mà phân tích tính cách của Lenin Putin nhưng tôi nghĩ ông ấy là một người là ham quyền lực và tự tin đồng thời là một người theo đuổi chủ nghĩa hiện thực ông ấy không phải là kiểu người theo đuổi lý tưởng hay hy sinh vì tư tưởng Thế tuy nhiên à, đối với nhận định này của ông Putin đấy à của ông à, Abe đấy thì tôi nghĩ rằng là cuộc chiến tranh à, nga ukraine đấy nó là cuộc chiến tranh hậu chiến tranh lạnh vâng tức là vẫn là tiếp nối chiến tranh ý thức hệ hay là dựa vào ý thức hệ để mà tiến hành chiến tranh xâm lược <coughs> bởi vì trước cuộc chiến tranh này đấy thì Ukraine có thể là tránh được cái chiến tranh nếu tổng thống Zelensky đấy có thể hứa rằng đất nước của ông sẽ không tham gia NATO <laughs> hoặc là trao quyền chính trị ở, ở quyền tự trị đó ở mức độ cao cho hai vùng phía đông của Ukraine tức là Donbass và cái ờ, đang tranh chấp đấy. thì tôi nghĩ rằng là, là, là cái điều này là rất khó thực hiện Mỹ thì có thể làm được và Mỹ có thể giúp thế nhưng mà chúng ta biết rằng là tổng thống Zelensky đã kiên quyết từ chối và ông đã là không ờ, yêu cầu tham gia vào NATO một cách quyết liệt như trước đây nữa. Mà Nga thì chúng ta biết rằng là cũng đã bốn lần bị từ chối tham gia NATO tức là khối xâm lược Bắc Đại Tây Dương đấy hình thành sau ờ, cái đại chiến lần thứ hai và bắt đầu chiến tranh lạnh <coughs> thì ông uh, à, Abe đấy cho rằng bây giờ chuyện đã xảy ra rồi thì con đường duy nhất hiện nay đó là phải sát cánh với Ukraine để phản đối lại sự xâm lược của hành trướng của Nga và đây là cách bảo vệ cái trật tự quốc tế mà chúng ta tạo ra từ khi thế chiến thứ hai kết thúc thì Ukraine có liên quan gì đến ờ, vấn đề Đài Loan vấn đề Việt Nam Biển Đông và cả cái trật tự quốc tế thế giới thì ông Abe cho rằng là, là <coughs> Đài Loan ờ, đã gặp khẩn cấp và đã đề xuất ờ, sự giúp đỡ của Nhật Bản. Và ông Abe cho rằng là đây cũng là tình hướng khẩn cấp cho Nhật. Bởi vì Nhật Bản thì cách Đài Loan chỉ có 100 km thôi. Trong trường hợp mà Trung Quốc tấn công vào Đài Loan đó, thì Trung Quốc sẽ phải tiến vào không phận của Nhật Bản. để đảm bảo cái ưu thế trên không và đó là sự nguy cấp bởi vì theo luật hòa bình và an ninh ấy, thì Nhật Bản ấy, sẽ hỗ trợ hậu cần cho quân đội Mỹ nhiều người Nhật đã tham gia các hoạt động kinh doanh tại Đài Loan và chúng ta biết rằng là Nhật sẽ sát cánh cùng với Đài Loan để chống lại cái sự xâm lược của Trung Quốc giống như là Putin xâm lược quốc gia Ukraine. <clears throat> Và khi nói về Hoa Kỳ đó, thì ông Abe có bình luận thế này. Mỹ thì có thể duy trì cái sự hiện diện của mình ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và thực hiện cái chiến lược triển khai chủ động vì Nhật Bản Nhật Bản đấy muốn là căn cứ quân sự và nó đồn trú cho hàng không mẫu hạm của Mỹ từ bảy chục năm nay thế còn nói về cái mối nguy của Trung Quốc cái đại hòa của thế giới nếu mà Nga xâm chiếm Ukraine thành công bây giờ mới chỉ là thành đại phía đông thôi mà tương lai Ukraine thế nào đấy nó liên quan đến cái việc mà nội dung Trung Quốc sẽ nó cứ chẹt chẹt đánh Thái Lan đánh à. Việt Nam như thế này nó cứ chẹt chẹt cái chắc chắn anh anh nghe hết chưa hết nghe nghe hết nghe chẹt chẹt chưa à, chưa à vâng không biết là cho, cho Trung Quốc là sẽ tiếp tục mở rộng sức mạnh quân sự và Nhật Bản thì không thể cân bằng sức mạnh quân sự của Trung Quốc cho nên Nhật Bản sẽ hợp tác với Mỹ để đạt được sự cân bằng cho nên chúng ta thấy rằng là cái bài học của Ukraine bài học của Sri Lanka bài học của Myanmar rồi bài học về cái quan hệ chính trị ngoại giao sau đại chiến dân thứ hai chiến tranh này và chiến tranh cái thế hệ Việt Nam chúng ta hiện nay vừa qua tất nhiên là nó cũng đã qua là bốn mấy năm rồi <clears throat> cho nên đấy liên minh mỹ nhật liên minh mỹ việt nam rất quan trọng để nó duy trì ảnh hưởng của trật tự thế giới với khu vực ờ, châu Á Thái Bình Dương Ấn Độ Dương ừ. Thái Bình Dương tôi nghĩ rằng là tuần dương ờ, ham hay là cái hàng không mẫu hàng của mỹ đấy có mặt ở cam ranh có mặt ở biển đông sẽ ngăn chặn được cái sự bành trướng vi phạm cái công ước quốc tế về luật biển năm tám có lẽ là, là chỉ bắn tắt một số nét như vậy thôi. Dạ vâng, rất là cảm ơn cái chia sẻ của anh giảng viên Hoàng Anh Khiêm cũng cho chúng ta thấy rõ nét một sự ra đi của một nhà lãnh đạo tài tình ở khu vực à, cũng đã làm thế giới trao đảo và thế giới thay đổi trong đó Việt Nam chúng ta cũng có những cái đánh giá nhìn nhận và chắc chắn cũng sẽ có những ảnh hưởng về chiến lược và chiến thuật trong tương lai và Âu thì đó cũng là cái mà nó à, phát triển theo quy luật và chính vì quy luật này chúng ta lại một bước nữa lại mạnh hơn thẳng thắn hơn và sẵn sàng à, có cách nhìn nó công tâm khách quan hơn để đưa ra cho chính mình ở ừ. một cái vị thế đứng nhất định trong xã hội à, à thế giới nói chung Vâng, à, có rất nhiều đang quan tâm đến cái việc mà à, hôm qua là tổ công tác đặc biệt tham dự cái à, đám tang của ông à, Shinzo Abe và vẫn là cái cảm xúc và đồng thời sau câu chuyện ấy như thế nào. Có lẽ là chị à, Dung à, à, chia sẻ để quý vị khán giả chúng ta à, cùng à, à, đồng hành. Vâng, và trên màn hình thì chúng ta đã à, có những lúc nhìn thấy là đoàn công tác ờ, đặc biệt cũng đã vào ký sổ tang và à, chị chia sẻ cảm xúc của mình để mọi người à, à, biết hơn vâng mời chị à vâng tiếng tiếng cho chị dung là tắt tiếng mà vâng chị mở tiếng đi ạ à. chưa chưa chưa có tiếng chị dung à alo cho chị dung nhờ là chị chị tắt mất micro rồi chị dung ơi chưa chưa chưa có tiếng chưa có tiếng vàng chị chị à, vâng chị dung điều chỉnh đi ạ chị chị à, mở tiếng à, ở micro đi ạ vâng chưa chưa chưa có tiếng chưa có tiếng vâng thế thì trong lúc chị dung đang alo à vâng được rồi ạ vâng vâng à, dạ vâng à, à, ngọc dung cũng à, bánh chào thám tử nhân hai kênh à, thám tử nhân hai à, ngọc dung à, cũng bánh chào luật sư bùi văn khang ngọc dung bánh chào à, anh khuyên à, và cũng à, xin kính chào bà con cô bác trên xã ba tỉnh thành ở việt kiều trên công công luôn hướng về đất nước Việt Nam thương yêu đồng bọc dân tộc Việt Nam chào tất cả các anh chị em đang có mặt trên livestream trực tiếp của chúng tôi thì uh, qua cái uh, cảm xúc của Ngọc Dung vừa qua là ngày 11 uh, tháng 7 năm 2022 cũng uh, là đi dự uh, để uh, ký sổ tang của cựu thủ tướng Nhật Bản phải nói là Ngọc Dung cũng uh, cảm thấy là uh, vui mình cũng tròn một trách nhiệm của người dân tộc Việt Nam đối với một người bạn tốt trên toàn cầu à, thì là cái việc đầu tiên là động dung cảm thấy rằng à, đại diện với cái tổ công tác đặc biệt chúng tôi à, cũng được um, sự lãnh đạo của đồng chí tổng tư lệnh à, thì chúng tôi cũng làm tròn một cái trách nhiệm mà cái người nhân dân Việt Nam đối với một người bè <coughs> bạn trên toàn cầu là một người bè bạn tốt thì à, đây là cái điều đầu tiên mà mình cảm thấy là vui à, thì à, chúng tôi á à, đi thì cũng vui mừng hơn nữa là trong cái giờ vàng chúng tôi đi thì cũng gặp được những cái đoàn của uh, chủ tịch nước và uh, thủ tướng uh, thì uh, riêng về cái tổ công tác đặc biệt chúng tôi thì anh Bùi Văn Khang cũng đã đem lại được những cái hình ảnh tiêu biểu uh, uh, cho cái tổ công tác đặc biệt cũng được phỏng vấn rất là nhiều uh, à, nơi à, thành ra là à, và cái màn hình của à, anh luật sư Bùi Văn Khang cũng đại diện cái tổ công tác đặc biệt chúng tôi à, đêm qua thì về chưa đến nhà thì bà con cô bác đã điện à, nói à, rồi thấy hình ảnh tổ công tác đặc biệt là luật sư Bùi Văn Khang à, trên cái à, à, cái cái phỏng vấn mà có à, thủ tướng với lại à, chủ tịch nước à, lên rồi à, đúng rồi có đi, đi thì sau đó thì à, trách nhiệm nhân dân chúng tôi cũng tròn với những bè bạn tốt trên năm châu vốn bể đối với là cựu thủ tướng à, Nhật Bản à, rồi à, đi vấn an sức khỏe à, Bắc Thảo thì cũng vui mừng vì bác Thảo cũng đã khỏe và chúng tôi cũng chia sẻ từ bác Thảo và từ tổng tư lệnh chúng tôi cũng nhiều tin tức rất là vui à, cũng nghĩ rằng tới đây à, tổ công tác đặc biệt cũng như kênh tiếng nói đồng dân chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ đến bà con cô bác những cái việc mà chúng ta đã mong đợi nhiều, à, nhiều năm qua rồi tiếp đến thì à, chúng tôi cùng với tổng tư lệnh là để đi tham quan những cái điểm à, được trước đây năm 1961 bác hồ đó à, có ký xác nhận và công nhận là điểm văn hóa lịch sử thì à, điều này những cái điều trở ngại những cái điều mà à, cảm thấy rằng nó đã xuống cấp như thế nào chúng tôi tiếp tục chia sẻ à, trước hết là một cái vinh dự à, chúng tôi à, là tổ công tác đặc biệt và anh em chúng tôi cũng được ký vào cái sổ tay của của thủ tướng của Nhật Bản là à, một cái điều cũng xin chia sẻ với bà con của bác mình chúng tôi cũng đại diện quý vị cũng là có một cái trách nhiệm tròn của người dân Việt Nam đối với bè bạn à, thì à, à qua cái vấn đề đó còn à, nói đến những cái việc mà đã làm thì thật ra um, cái buổi chia sẻ nào nó cũng có giới hạn và chúng tôi mà nói à, chúng ta mà nói đến cái việc mà chúng ta chờ đợi mấy năm qua và cái nghị định 69 của à, à, trung ương đảng à, và tiếp tới nữa cái cuộc họp của 7 tháng 7 2022 là chúng ta phải nói rằng chia sẻ à, một hai tuần cũng chưa hết và từ từ chúng ta sẽ đón nhận được những niềm vui à, chiến thắng từ cái sự đợi thì à, Dung chỉ à, nôm na à, chia sẻ với quý vị từ bước ngoặt này là chúng ta sẽ nhận từ từ những cái điểm à, vui mà chúng ta đang chờ đợi nhưng cũng không phải là cái niềm vui là chắc chắn chúng ta đón từ từ đến mà chúng ta chủ quan rất nguy hiểm ừ. vì à, à, những khi à, à, rắn mà nó bị bị đập đầu quá thì có khi à, chưa có thật xác để mà vậy ừ, chết có thể nó cũng à, hoặc cắn chúng ta bất cứ lúc nào cho nên cũng mong tất cả những anh em mà yêu cái nền tư pháp đất nước Việt Nam và những anh em của chứng minh <coughs> có tiếng nói để đấu tranh cho nền tư pháp nước nhà và à, đấu tranh với cái bọn giặc nội xâm có cấp giặc qua nên chúng ta phải hết sức cảnh giác sao riêng bản thân ngọc dung cũng vậy à, mặc dầu là phụ nữ tay yếu chân mình cũng nghe nhiều lo lắng lo sợ lắm nhưng mà bao giờ cũng phải luôn đặt cái đà tiền cái điều mà cảnh giác trước mắt trước mặc dầu nó cũng có nhiều sự gò bó lắm à, nhiều cái sự ví dụ buồn bã lắm nhưng mà phải chịu à, trong giai đoạn này vì à, tổng bí thư cũng đã nói rồi đánh giặc mà để mất chỉ chỉ số là một cái điều chúng ta không mong muốn làm sao mà diệt được bọn giặc này mà chúng ta được bảo toàn chỉ số là cái điều thượng sách này tôi mong tất cả anh em mình và nhân dân trên xã Bạch Tỉnh Thành luôn nắm tay đoàn kết ừ, với ừ. chúng tôi và luôn giúp đỡ những anh em cựu chiến binh những anh em mà yêu nền tư pháp nước à, nhà của Việt Nam mình và luôn là à, cống hiến hy sinh cho quốc gia dân tộc à, đoàn kết giúp đỡ và cũng giám sát tiếp chúng tôi có những cái điều gì mà bất lợi cho chúng tôi mong quý vị cũng điềm chỉ và báo tin cho chúng tôi biết à, chân thành cảm ơn à, anh chị em cô bác ở à, Xin vâng rất là, là vâng rất là cảm ơn sự chia sẻ rất là mộc mạc và chân tình của chị Ngọc Dung và quý vị khán thính giả cũng đang rất là quan tâm và một trong những cái điều quan tâm hơn quý vị khán thính giả từ hôm qua đến nay đó là gì chúng ta vì hôm qua à, bận một chút là có mặt trực tiếp tại Hà Nội đến để ký sổ tang ông Shinzo Abe đó cũng là tấm lòng của chúng ta đó cũng là cái nguyện vọng và đại diện cho tổ công tác đặc biệt thì trong đó có tôi cho nên là ta không có à, cái dịp để chia sẻ trực tiếp đến quý vị khán giả những thông tin mới nhất <coughs> bởi vì à, sóng và rất là nhiều yếu tố và à, khi tối hôm qua về đến nhà thì <coughs> rõ ràng là những cái hình ảnh liên quan đến cái chuyến công tác nào là đến nhà bác Thảo giao lưu rồi đến à, khu lăng mộ ông Hoàng Cao Khải là cái khu di tích lịch sử mà năm 1961 bác Hồ cũng đã ký cái à, quyết định là bảo tồn à, rồi gìn giữ à, rồi là một số những cái địa điểm mà cũng rất là cần thiết có nhiều các cái thông tin rất là mới và được đặt rất nhiều câu hỏi của quý vị khán giả đó là gì vậy thì cái những thông tin trước đó là mọi người đồn thổi rằng cái việc mà ông Nguyễn Hòa Bình không có mặt tham dự cái hội nghị tổng kết ừ. 10 năm phòng chống tham nhũng và tiêu cực và ông ấy đã đi hai nước châu Âu và khi trở về đúng như các anh dự đoán đó là gì là à, nghe nhạc để đoán chương trình và cái chương trình ông ấy không cần thiết phải có mặt không những thế mà là gì không những không có mặt mà những việc ông ấy không cần làm thì người khác thay thế đã tốt hơn rất nhiều và cái à, quy định 69 ra đời gần như là phục vụ không những là những cái tham nhũng tiêu cực trước đây mà còn bổ sung một cách rất kịp thời những cái diễn biến ở tình hình mới của ban bí thư của bộ chính trị ừ. đã bám sát hơn đó là gì đưa vào những cái điểm mới rằng là chỉ cần là tham nhũng tiêu cực ở đất đai chỉ cần là à, thay đổi họ tên hoặc là gian lận tên tuổi cũng là những cái điều cần phải đưa ra để xử lý ở cái nghị định 6 à cái quy định 69 này vậy thì theo như thông tin đó à, thì cũng được à, chia sẻ rất là nhiều từ đồng chí à, tư lệnh của chúng ta và một số các đồng chí khác thì có lẽ lần này ông Nguyễn Hòa Bình <coughs> không thể là đứng vững để mà giải trình tại sao ở trong cái sổ đỏ vâng hai cuốn sổ đỏ à, mà cho ông à, Nam ký ở à, à, à, Quận Hoàng Mai à vàng vàng vàng à, một à, sổ à, đều ghi là sinh năm 1953 nhưng ông ta lại à, khai ở trong cái lý lịch để như thế là ứng cử à, và tham gia các cái hoạt động à, à, chính trị là sinh năm 1958 thì có nhiều quý vị khán giả cho rằng cái này ông khai kiểu gì thì ông cũng đã sai à, năm ba thì ông cũng sai về cái chuyện đó là à, trước đây không biết là do ông tiêu cực hay là con nhà ông đi làm hộ hay là ông à, Trần Ngọc Nam là à, nhỡ tay ký vàng và cái này nhân dân rất là đang lăn tăn và không biết qua cái thông tin này anh luật sư Bùi Văn Khang anh à, có những dự đoán như thế nào <coughs> à, trong những ngày vừa rồi và dự đoán trong những ngày sắp tới để mọi người chúng ta cùng à, à, chia sẻ với vâng, mọi người đang rất là mong muốn ạ vâng mời anh à, tôi à, vào cái chủ đề luôn tức là trước đây ấy, thì tôi cũng là cái dân tham mưu tôi cũng nói thật đấy là dân tham mưu của sĩ đoàn à, xăng dầu cho nên là à, nó con đường là bơm xăng rồi là trèo đèo vượt núi nó cũng khổ lắm cho nên là cũng có kinh nghiệm là trèo đèo lội ờ, suối và cũng ờ, có thể là à, phán đoán được cái, cái tình huống có thể là mây mưa gió bão à, để mà mình còn tránh không có gì ở suối Trường Sơn một chỉ cần 5 phút thôi là nó cuốn trôi hết ngay đấy thế thì đấy là cái tâm sự của riêng tôi cái thứ hai là chính vì cái tham mưu uh, uh, cũng như ta, ta, anh uh, À, anh ba ba không bảy chẳng hạn anh cũng ờ, cũng là dân tham mưu thì anh cũng có những cái chuyện là, là đi rừng đi núi thế rồi là cũng vấp uh, suối vấp đèo cho nên anh <laughs> cũng cũng có cái tham mưu <clears throat> thế thì à, cái dân tham mưu ấy, thì tôi tôi nói như thế này tôi tổng kết lại là một là tôi nói là quan trọng phải có bảy cái cửa mở thì đúng là bây giờ đã là bảy cái cửa mở rồi cái cửa mở thứ nhất thì tôi nhắc lại là tôi đoán rằng là phải là bác có thể trước hết là phải gom quyền lực lại cái thứ hai cái cửa mở thứ hai là phải tuyên bố rằng là ở ờ, uh, đây là không có vùng cấm hai này cái thứ ba nữa là à, à, bác cái à, thưởng bác cái nói là bây giờ là phải có văn hóa từ trước này cái thứ tư là bác cái nói là à, đảng phải làm trước xong rồi đến ờ, chính quyền thì chị ờ, dung xem lại xem là có cái máy của chị không không cần phải theo dõi người đâu thế rồi nữa là cái, cái điểm thứ tư như tôi nói đấy đó là cái ờ, chuyện là à, câu chuyện là à, đảng làm trước rồi đến chính quyền xong rồi đến các cơ quan làm án thì áp dụng đúng như là cái trường hợp của uh, chủ tịch uh, uh, thành phố hà nội cách đây À, một tháng đấy là ngày mùng 6 tháng 6 đấy cùng cùng cùng với anh à, bộ trưởng à, bộ y tế đấy, là ngày mùng ngày mùng à, 6 tháng 6 ấy thế nhưng mà hôm cô, tôi này sau đấy thì để phải đến bác bảo là ờ, thì ta luật của ta thì bây giờ nếu còn hỏng chỗ nào thì, thì đảng và nhân dân thì cùng nhau là sửa lại thế thì kỳ đúng là quốc hội đang phải là à, nhìn lại những cái luật đất đai rồi các cái luật khác vân vân đấy chúng tôi là là, là là là đoán như thế là nó đúng hoặc là chúng tôi cũng nói mò thôi tôi bảo bây giờ đã ước mơ là 66 63 tỉnh thành đều có tổ công tác đặc biệt y kỳ là nghị quyết 05 của đảng là cũng là yêu cầu là các tỉnh 63 tỉnh thành đều phải có cái cái cái cái châu cái ờ, cái, cái, cái ban chống tham nhũng từ cấp tỉnh thế tôi thấy là cái, tham mưu bọn tôi thì cũng biết là ừ, nó đoán mà họ vậy thôi thế bác bác trọng thì đối với đảng là bác cái công tuyên bố như thế thế rồi nữa là cái con đường đi vào để xem xét lại nhân sự rồi là xem xét cái vụ án uh, biêu cục cầu voi thì đấy bước thứ nhất là uh, đinh vũ thường là làm đơn tố cáo thế thì bắt đầu là đại biểu quốc hội là um, yêu cầu là Ờ, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao vào cuộc trừ vụ bảy vào làm thế sau đó nữa là cái uh, đơn của chị Trung với lại anh Sơn với hơn 11.000 chữ ký thì ngày 25 tháng 5 năm 2021 thì đã được uh, đồng chí phó ban dân nguyện quốc hội là đồng chí Lưu uh, uh, đã tiếp nhận và thông báo cho biết là đã đưa chuyển đến tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng rồi đấy là một những cái bước đi không thể chối cãi được và đến vừa rồi là chị dung này tôi này anh tư này đều ký vào cái kiến nghị đề nghị bãi nhiệm tất cả các chức vụ của anh nguyễn hòa bình ở trong đảng cũng như là của hội ở ờ, trên nhà nước thì cũng được à, ngày 19 tháng 5 à, năm à, 2022 ờ, này thì chúng tôi lại nhận được là cái thông báo của ủy ban thường vụ quốc hội là ủy ban thường vụ quốc hội đã tiếp nhận mà đồng thời đã giao cho ủy ban tư pháp quốc hội đang là xem xét lại cái vụ việc vụ án này với lại với lại cái đề nghị của nhân dân đối với lại cá nhân anh à, Nguyễn Hậu Bình đấy là những cái cửa là mở ra rất là là bài bản thế rồi nữa đảng thì cũng thế đảng thì à, thực hiện à, đúng như là cái ý kiến của bác tổng bí thư đã nói đã làm rồi là bây giờ là tiếp tục nữa là à, à, cũng như là tôi đã nói rồi đấy để đến cái cửa thứ nhất thứ hai thì thứ ba là chị à, à, bác à, ờ, bác à, phan à, chị ờ, mai à đúng không này vâng, đúng bà mai, mai à. vâng bà trương thị trương mai. mai thì lại cũng là đi cái bước thứ ba thì coi như là có gì mà bước thứ một thì bây giờ là à, về à, về à, cơ quan pháp luật thì ờ, vụ bảy đang làm thế là vì nhân dân thì đã đã, đã, đã đang là được tiếp uh, thu để mà tiếp tục làm thế là bây giờ về cái cái có người thì bảo vậy thì sao lại không nói đến cái vụ vi ờ, vụ của voi tôi nói là không không phải không là à, vẫn có cơ quan làm thì, thì thôi chứ còn bạc mai bạc vào đấy là vì cái nhân sự bác ấy làm cái việc còn to lớn hơn đấy là bác cái trưởng ban nhân sự của của của của đảng về vào nhìn từng ông một ông ờ, ông tranh à, ông uh, uh, bí thư thế nào ông chủ tịch thế nào rồi rồi là cái tổ chức đảng thế nào abcd về, về quyết cái ok thế rồi là cái nữa là uh, hôm qua tôi lại nghe thấy một cái cái bác nào đấy mà rất là chú ý bác bảo là à, thế rồi hôm nay hôm qua anh nói là ngày mùng 6 tháng 6 thì đã là xảy ra một cái sự việc là bao đồng rồi bây giờ đến mùng 6 tháng 7 thì lại là lại là xảy ra cái cái việc cũng là động trời đó là ban bí thư là ra cái quyết định à, số uh, à, à, 19 Đấy, thì cũng là rất là trùng nhưng họ lại bảo thế này nữa chúng tôi không để ý đến đâu hôm nay tôi với vì đấy tiếng lòng dân mà và anh ơi ngày ngày ngày ngày mùng mùng 6 tháng 7 là là là là ngày sinh của thằng Hồ Duy Hải anh ạ chết chết chết nó lại còn trùng như thế nữa cho nên là làm sao đúng cái ngày sinh của nó là Hồ Duy Hải đấy thì lại là cái nghị quyết để nói với các ông rằng đấy các ông chỉ cần phạm như thế thôi thì đã cho ông ra khỏi đảng rồi đấy chứ không phải là cứ ông phải hết cái việc này việc còn nhiều còn nhiều việc thì sẽ để đấy ví dụ như là liên quan đến đất của F và C ví dụ như liên quan đến vụ án Hồ Duy Hải người ta còn đang làm thì cái đúng ngày sinh của thằng Hồ Duy Hải ờ, dân nói như vậy thì tôi mới biết là à, tôi chết rồi mà mùng 6 tháng 7 là ngày sinh của Hồ Duy Hải thì lại có một cái cái cửa mở một cái quyết định rất là là là là, là sáng suốt và nhân dân cả nước là rất là vui mừng vâng, và đồng thời là, vâng rất là cảm ơn cái chia sẻ của anh luật sư Bùi Văn Khang rất vui nhưng có lẽ đó cũng rất là đúng à, và trong lúc giao lưu thì có một vài quý vị khán giả cũng đang rất là muốn hỏi bảo à, thế thì à, có phải là không ngẫu nhiên cho nên là cái việc mà ông Nguyễn Hòa Bình nhẽ ra là phải ngồi ở cái ghế cực kỳ cao à, như chúng ta đã chia sẻ là <laughs> trên vạn người dưới có một người ở cái hội nghị tổng kết à, 10 năm phòng chống tham nhũng như đùng một cái ông không được ngồi rồi và sau khi đi công tác trở về thì cũng không thấy ông xuất hiện ở, ở à, bất cứ tờ báo nào và ở thông tin nào thế người ta bảo thế này à, có lẽ là đúng đấy bởi vì đây không phải là sự ngẫu nhiên mà rút củi đáy nồi của bác tổng bí thư đầu tiên là rút khỏi ông cái ghế không được ngồi sau đó nữa là gì không cần ông xuất hiện ở những nơi quan trọng nữa bởi vì cái giá trị à, mà tiếng nói của ông đã mất trong lòng của dân chúng và tốt nhất <coughs> anh nghỉ là phù hợp thì có người lại cho rằng bảo không ông đang có thể là cầm hai cuốn sổ đỏ mà ông Trần Ngọc Nam đã ký ấy, ở quận Hoàng Mai ấy đang đi hợp thức hóa như bao người hợp thức hóa vậy liệu cái cơ hội hợp thức hóa lúc này có còn cửa mở nữa hay không anh luật sư Bùi Văn Khang có thể cho quý vị khán giả chúng ta biết ạ à, hay là <laughs> cửa thịt ạ à? vâng anh có thể chia sẻ vâng <laughs> thì, thì tôi nói như thế này này nếu ai đã xem cái phim hồ đại cái gì nhé cái cái cái cái, cái, cái phim, phim uh, tại bộ, bộ phim ý là bộ phim gì nhỉ chị nhỉ họ, họ đại nam cái gì <laughs> <laughs> hòa đại nam hòa hòa đại nhân vâng và tướng lưu khu đấy ạ à? vâng thì bây giờ hôm trước tôi đã nói là bây giờ Việt Nam cũng có một ông hòa đại nhân vì nói như anh mà chỉ uh, trên trên vạn người nhưng mà chỉ dưới một người đúng là cái hòa đại nhân của Việt Nam <laughs> xuất hiện rồi nhưng mà nếu ai mà xem đến đoạn cuối uh, đoạn đầu của hồ là uh, hòa thì thì là ông này ông nghĩ là dưới có một người cho ông đi lại nghênh ngang lắm Ê, muốn bảo là chết thì chết mà tài sản gì cách vân chủ nhá tôi xin lỗi các bác như vậy nhưng đến khi mà đấy chúng ta xem đến đoạn cuối thì thấy ông như lần trong cứ lần lần lần lần mắt tăng dã lần lần lần lần đi theo cái cái cái cái cái cái cái, cái, cái song sắt của nhà tù thì mới thấy rằng đấy là một cái phản ảnh của phim ảnh thôi nhưng mà nó là rất cuộc đời của bạn ạ thế thì tôi vâng, cứ... Dạ, rất là cảm ơn cái chia sẻ của anh Bùi Văn Khang ở chỗ này và cũng đang muốn uh, quý vị khán giả đã hỏi câu hỏi này muốn cái góc nhìn của một người làm công tác khoa học một người làm công tác lịch sử và một người à, rất là nhiều năm ở trên giảng đường đại học à, không biết anh đánh giá và nhìn nhận thế nào với góc nhìn của mình khi nói rằng đúng là ông Nguyễn Hòa Bình trong cái tuần vừa rồi à, không những là không được ngồi cái ghế danh dự mà phải đi công tác rồi đi công tác về tự nhiên lại chìm nghỉm không có báo chí nào đưa tin rồi đùng một cái lại nhận được cái thông tin ở cái quy định 67 là những điều không được làm mà ở đây là ban bí thư ra để kịp thời với những cái diễn biến tình hình thực tế của cán bộ tham nhũng vật tiêu cực và tự nhiên không thấy ông ta xuất hiện nữa và những cái thông tin liên quan đến cái việc khai man tuổi ở cái hồ sơ cấp sổ đỏ vâng và mọi người đồn thổi như thế thì anh đánh giá và nhìn nhận thế nào về góc độ xã hội vâng anh có thể chia sẻ được không ạ à, vâng chính chính lại là uh, quy định 69 của uh, trung ương đảng nha vâng vâng tham tử nói lộn vâng vâng tôi nghĩ rằng là cái uh, việc mà nguyễn hòa bình mà đi uh, đức đi pháp rồi là <clears throat> <clears throat> không thấy đăng tin khi ông trở về cũng không có hoa đón tiếp tại sân bay dạ vâng nhưng mà trước đó là đi là trống rong cờ mờ phải không anh à, nhưng mà mà thực ra mà nói đấy thì tôi nghĩ rằng là những cái ờ, động thái của ban bí thư động thái của bộ chính trị trong cái vấn đề mà, mà, mà Nguyễn Hòa Bình này đó tôi nghĩ rằng là đây là cách chữa cháy thôi <laughs> chữa cháy cái điều 4 hiến pháp ấy thế theo tôi vấn đề là ông Nguyễn Hòa Bình hiện nay đấy sở dĩ vì sao cái đơn uh, hai lần đòi phế chuất Nguyễn Hòa Bình khỏi cái ghế tránh án toán nhân dân tối cao khỏi cái ghế đại biểu quốc hội thế nhưng mà ông ta vẫn là tiếp tục vào bộ chính trị tiếp tục lên diễn đàn ở cái hội nghị cải cách tư pháp rồi là, là, là, là đi khắp nơi cùng các nguyên thủ quốc gia rồi là nhất là cái hội nghị của bộ công an vừa rồi đấy thì tôi nghĩ rằng là, là tất cả những cái động thái của lãnh đạo đảng nhà nước cũng như là cá nhân ông Nguyễn Hòa Bình đấy, là nó vẫn đang nằm trong cái sự rối rắm về cái, cái điều 4 hiến pháp nói thẳng là như vậy đảng viên phạm tôi mà lại bất khả xâm phạm thì đó là cái chuyện vô lý phải không ạ bằng chứng đã rõ ràng rành và cả thế giới biết rồi và tôi nghĩ rằng là cái chuyến đi pháp đi đức hay là hungary của ông nguyễn hòa bình vừa qua đấy tôi nghĩ là, là, là có lẽ là do cái <clears throat> những nước này đấy yêu cầu ông ờ, điều trần về cái vụ án án oan hồ di hải về vấn đề nhân quyền quốc tế về quyền con người rõ ràng là, là nó liên quan đến cái chính trị đến cái văn minh chính trị văn minh pháp luật của Việt Nam chúng ta đấy đã hơn 70 năm rồi hình thành nhưng mà lại chưa nghiêm minh và đặc ừ. biệt là vi phạm công ước quốc tế vi phạm nghiêm trọng nhất là về quyền con người về tự do dân chủ cho nên nhân cái ngày mà mất của ngài Shinzo Abe đấy thì tôi đã nhấn mạnh là chúng ta phải đổi mới hiến pháp đổi mới quan hệ chính trị ngoại giao và cụ thể là liên minh thẳng với Mỹ với Nhật để bảo vệ Biển Đông để ngăn chặn cái sự bành trướng của, của Bắc Kinh chứ còn uh, nội bộ chúng ta đấy ban nội chính trung ương đã vào cuộc bà Trương Thị Mai trưởng ban tổ chức cùng với là phó ban nội chính trung ương vào Long An nghe đâu là cũng đã triệu tập cho đi tàu suốt một số cá nhân trong cái giới công quyền và cái tập đoàn tội ác ở bố cục của <coughs> Long An và có lẽ là cũng điều tra thêm về cái chết của 12 13 mạng người để biết đầu mối nói thẳng ra như vậy thế nhưng mà cứ sửa sửa ngấm ngầm như vậy là không được rồi bởi vì đấy chúng ta phải minh bạch trong vấn đề xử lý hình sự pháp luật là phải như vậy chứ không có chuyện xử lý nội bộ rồi là thỏa thuận nó kia những cái thỏa thuận là rất là khó tránh khỏi tôi nói thẳng như vậy mà sự thỏa thuận này là là tứ chú cũng đã dính dính chàm đã nhúng chàm cho nên không để thẳng tay với Nguyễn Hòa Bình được ngoài ra nó còn liên quan đến các vụ án khác những cái vụ đại án cộng cán có thể sẽ hồi tố trong nay mai chúng ta biết rằng là cái công cuộc chống tham nhũng mà nhiều người đã nói là thực chất nó là cái pha đánh ta và thực chất nó là đấu đá phèo nhóm tiêu diệt lẫn nhau bởi vì cơ chế này là không tham nhũng không tồn tại không tham nhũng không cơ cấu và chính tổng bí thư đã từng nói là ở đây là chỉ có bầu à chỉ có bán mà không có bầu nói thẳng như vậy cho nên tôi anh nói thẳng với anh ờ, Alibaba đấy quan niệm của anh đấy. về công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực hiện nay đấy. thì mối chốt vấn đề là vấn đề nhân sự anh ạ anh Khang chị nhà này. vâng vâng anh Tấn nó phát phát khùng lên và văng tục nữa mà vấn đề nhân sự nó diễn ra nhiều năm nay rồi nhiều đại hội rồi nhiều nhiệm kỳ rồi <clears throat> và hình thành phe <laughs> nhóm ngày càng quyết liệt mà nói thẳng là bây giờ là là cộng sản miền Bắc lý luận miền Trung đa mưu túc kế và miền Nam thì giàu tiềm lực kinh tế và ừ. rất là, là, là quyết liệt trong việc tranh giành ngôi thứ tổng bí thư anh Thanh ơi cái vâng. tiếng sao ở đâu nó sệt sệt thế anh đi em kiểm tra cho tiếng chỗ, nó sệt sệt qua vâng chỗ chị dung có ừ. có ừ. đánh bàn phím không tiếng nó sệt sệt không không đâu có đánh cái này nó có chương trình là nó kẹt nó chẳng có thanh này à thế ạ vâng sệt vâng nó có cái tiếng mẫu eco rồi đó đó ừ. cái nó có cái, cái một cái chương trình là nó còn kẹt ở vâng. trong cái vấn đề à, cái tòa đàm của chúng ta vâng vâng cái thì có thể là là là vâng. không có giao chặt chẹt thì là dân có nghe đó à, vâng. Vâng. Vâng. vâng. là, là, là, là, là, là, là nhân cái sự ra đi của vâng có thể là ờ, của ngài Shinzo Abe đấy thì tôi nhấn mạnh thêm đấy đó là cái người kế nhiệm thủ tướng kế nhiệm là Fumio Kishida đấy. đã cho biết rằng là ông sẽ tiếp nối cái sự nghiệp của ông Abe trong việc sửa đổi hiến pháp và giải quyết các vấn đề về chính sách <coughs> mong AB đã dày công xây dựng thì cái đảng LDP đảng dân chủ tự do cầm quyền hiện nay đấy đã giành chiến thắng lớn trong cuộc bầu cử thượng nghị viện hôm chủ nhật vừa qua và ông ờ, Kishida đấy quyết tâm là thực hiện cái mong muốn của cố thủ tướng trong việc sửa đổi hiến pháp ừ. là giải quyết những cái vấn đề như là bật vụ Bắc Hàn bắt cóc công dân Nhật Bản và ông tái khẳng định cái chủ trương tăng cường cái khả năng quốc phòng của Nhật Bản ừ. trong vòng 5 năm tới sau khi mà Nga xâm lược Ukraine thì cái sửa đổi hiến pháp thì ông Kishida đã trích dẫn và nếu bật bốn vấn đề thay đổi bao gồm các quy định về sự tồn tại của lực lượng phòng vệ trong điều chiến của hiến pháp Nhật Bản. Và tôi chúng ta biết rằng là chúng ta phải tỉnh táo trong quan hệ Mỹ Trung à xin lỗi trong quan hệ là, bốn là 4 tốt 16 chiếc vàng hiện nay đối với Trung Quốc quay trở lại hiến pháp năm 92 với quan ờ, điểm Trung Quốc là kẻ thù không đội trời chung kẻ thù trước mắt và lâu dài của dân tộc hiến pháp là chúng ta phải nêu vấn đề về độc lập chủ quyền dân tộc về chính trị ngoại giao làm sao cho nó phù hợp để tránh xảy ra tình trạng như là ở ờ, Myanmar Sri Lanka vừa qua vâng. chúng ta là, là, là phải tự cứu lấy mình thôi ừ. nhưng mà cứu lấy mình đấy. bảo vệ được chủ ừ. quyền độc lập dân tộc thì nhất định là phải liên minh với Nhật liên minh với Mỹ một cách toàn diện chứ không thể là đu dây mãi được là, là, là, là, nói nhiều đó cũng quanh quẩn vấn đề như vậy thôi dạ vâng rất là cảm ơn cái chia sẻ của anh à, giảng viên Hoàng Anh Khiêm và có lẽ là thời lượng của chương trình cũng uh, tương đối dài và xoay quanh cái chủ đề à, nhân cái chết của ông ờ, Shinzo Abe đã để lại cho chúng ta rất là nhiều điều ừ, ừ. cần phải đánh giá, cần phải nhìn nhận và cần phải suy nghĩ một cách nghiêm túc hơn về vấn đề hòa bình cho riêng mình hòa bình à, Đông Nam Á hòa bình châu Á và hòa bình thế giới và có lẽ là để à, à, dừng lại buổi chương trình nào hôm nay còn rất là nhiều điều rất là nhiều à, vấn đề cần lao, giao lưu cùng quý vị khán giả nhưng có lẽ à, cuộc vui nào rồi là buổi đàm luận nào cũng phải kết thúc ở một cái chương trình ở một cái thời lượng nhất định à, có lẽ là để kết thúc chương trình à, xin mời anh à, à, luật sư Bùi Văn Khang à, chia sẻ à, và cho một cái câu kết để chúng ta dừng lại buổi đàm đạo hôm nay về cái chủ đề mà vâng. à, mọi người vẫn đang quan tâm vâng mời anh ạ vâng à, chúng tôi tôi thì tôi nghĩ rằng là ở cái kênh này là là cái kênh mà nói có sách mách có chính còn những cái gì mà nó nó ngoài tầm của mình ấy, thì có khi mới là phỏng đoán <laughs> cho nên là là là mình cứ về bám lấy cái cái cái ý của mình là nói có sạch mạch của thực thế cho nên là à, tôi lại nhắc mấy câu thôi là hôm qua chúng ta đã đến chỗ à, mộ hoàng cao khải và con người ở à, mắt thấy tai nghe đấy rồi thì à, tôi nghĩ rằng là buổi à, hôm nay thì nó chưa có gì giờ thì các thằng buổi chiều thì anh nên có cái chủ đề về cái việc mà hòa chỗ chỗ chỗ chỗ uh, cái ờ, mộ của cụ ờ, Hoàng Cao Khải vâng dạ. à, rất là cảm ơn anh nhà và chắc dạ. chắn là chúng ta cũng sẽ có những cái thông tin có những cái tài liệu và có những cái chia sẻ bởi không gì bằng mắt thấy tai nghe hôm qua nhân cái chuyến đến uh, ký sổ tang ông uh, Shinzo Abe uh, cựu ừ. thủ tướng Nhật Bản còn uh, đến là, là thăm sức khỏe của bác Thảo rồi chúng ta cũng là tổ công tác đặc biệt đến chứng kiến tận nơi về những cái thông tin liên quan đến à, ông Hoàng Cao Khải một trong những ừ. khu di tích lịch sử đẹp à, cũng không hề thua kém một khu di tích lịch sử nào ở cái thập kỷ 60 mà đã được bác Hồ của chúng ta à, ký à, cái quyết định là bảo tồn gìn giữ và đưa vào à, bảo quản một cách nghiêm túc ấy thế nhưng thăng trầm mới à, nửa thế kỷ nhưng giữa cái buổi ban đầu là một khu di tích lịch sử văn hóa có tầm cỡ của quốc gia và đến hôm nay nếu như không phải người Hà Nội không phải ai khác mà chúng ta bất kể là ai đến thăm đi tìm thì cũng vô cùng khó khăn bởi vì không thấy nó đâu về nó nằm lút ở trong một cái khu dân cư cực kỳ đông đúc và sầm uất nhưng khi chúng ta trực tiếp vào à, cái nơi ấy để chứng kiến thì mới thấy không những là sự sập xe không những là xuống cấp mà còn xuống cấp một cách nghiêm trọng đến mức là khu phế tích khu hoang phế chứ đừng nói là cái khu di tích lịch sử văn hóa mà bác hồ của chúng ta đã từng ký cái quy định bảo vệ bảo đảm an à, toàn vâng đó là những gì chúng ta có thể à, hiểu và để à, biết được thì có lẽ là à, tôi cùng với anh Khang cùng với Dung và mọi người sẽ còn chia sẻ rất là nhiều những thông tin liên quan và có lẽ là à, thời lượng không còn à, và thay lời muốn nói để kết thúc chương trình xin mời chị Ngọc Dung à, chị cho một cái kết ngắn và chúng ta chào đến tất cả quý vị khán giả và hẹn quý vị khán giả ở nhiều chương trình sau vâng xin mời chị ừ, vâng à, Ngọc Dung cũng à, cảm ơn hết tất cả anh em trong buổi tọa đàm này và cũng chân thành cảm ơn à, à quý anh chị em đang có mặt trên livestream trực tiếp của chúng tôi à, thì thưa à, thật là cũng cảm ơn anh Kim rất nhiều à, cũng đưa cho chúng tôi à, những cái sự suy nghĩ về vấn đề cái quan điểm đấu tranh uh, như anh đã vạch ra những cái đồng chí đồng đội chúng tôi cũng có những cái bức xúc qua cái thời gian về vụ án bưu cục cầu voi nhưng mà qua cái ý kiến uh, góp ý của anh Kim uh, thì Ngọc Dung cũng xin nhắn hết tất cả những anh em của chiến binh yêu nền tư pháp đất nước Việt Nam yêu tổ quốc mình chữ ếch của chúng ta và yêu dân tộc Việt Nam chúng ta phải luôn nhớ rằng đất nước Việt Nam chúng ta thể chế là đảng lãnh đạo tuyệt đối và cái điều mà chúng ta đấu tranh thế nào trên cái tinh thần thượng tôn pháp luật và có văn hóa văn minh à, cho nên là à, Ngọc Dung thì với cái quan điểm à, Ngọc Dung thì cũng như anh em thôi cũng xuất phát từ vấn đề mà à, tấm lòng là cống hiến cho quốc gia cho dân tộc à, cũng vì cái nền tư pháp à, của đất nước Việt Nam mình muốn cho minh định và bởi những cái bọn sâu mọt giặc nội xâm đang là có kết chặt qua nam nó làm rối ren cho um, nguy nan cho uh, tổ quốc chúng ta và đem sự khó khổ cho dân tộc chúng ta thì ờ, Ngọc Dung cũng vào cuộc như tất cả các đồng chí nhưng <clears throat> chúng ta phải như thế nào ờ, là nó có văn hóa văn minh và nó là trên tinh thần luôn đem quyền lợi quốc gia quyền lợi dân tộc là thượng tôn và là buông như thế nào đó để cho nó có một cái à, một cái hình ảnh đẹp trong mắt toàn dân toàn quân toàn đảng của chúng ta là một cựu chiến minh một người dân tộc Việt Nam luôn hướng về quyền lợi đất nước Việt Nam tổ quốc Việt Nam dân tộc Việt Nam thượng tôn pháp luật văn minh lịch sử văn hóa thì à, à, tôi mong rằng các anh em cũng phải thật sự suy nghĩ à, và cái gì cũng vậy đó sự bức xúc nào thì cũng có đồng ý là có giới hạn nhưng chúng ta luôn phải à, à cũng có cái à, đề án và chờ đợi chúng ta thấy rằng hoàn toàn ban chuyên án đặc biệt quốc ta ờ, gia và lãnh đạo tứ trụ không phải là không im hơi lặng tiếng như chúng ta lầm tưởng mà một sự vào cuộc rất mạnh mẽ và xúc tích chắc chắn một cái việc mà phải nói rằng à, một cái vụ án mà <clears throat> cực kỳ mà không thể có trong đất nước Việt Nam chúng ta mà đã có và một cái sự xử lý một chiến à, là, là lượt tuyệt vời hoàn hảo của tổng bí thư nguyễn phú trọng nó đã đem đến thành công cho nhân dân chúng ta và đang đi vào một cái gì từng chi tiết từng cụ thể một từng việc một về vấn đề mà sự cuộc đấu tranh chúng ta đã đi đến mức thành công à, thì à, à hôm nay thì thời lượng cũng có hạn tất cả anh em chúng tôi cũng tạm dừng ở đây và hẹn với bà con cô bác chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ vào những clip sau để mổ xẻ tất cả à, những cái tình tiết cần thiết của quốc gia à, của dân tộc chúng ta cho bà con cô bác mình tăng tường và chia sẻ cũng đồng hành với chúng tôi à, cũng chúc à, à anh Kim à, anh Khang và thám tử à, cùng bà con cô bác trên cái mặt tay Kim này một ngày thật là vui tươi hạnh phúc tràn đầy à, sức sống của một ngày mới à, xin tạm biệt vâng, tạm à, rất biệt, là cảm ơn chị Ngọc Dung ạ à. vâng và có lẽ là thay lời muốn nói chị cũng đã À, gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả và em cũng thay à, lời muốn nói à, kiếp chương trình gửi lời chào chúc sức khỏe ngày mới an lành đến anh luật, sư Bùi Văn Khang đến anh giảng viên Đại học Đồng Nai anh Hoàng Anh Khiêm và đến chị Ngọc Dung vâng và xin chào quý vị khán giả chào tất cả và ta hẹn lại ở nhiều chương trình sau vâng xin chào mọi người ạ à. vâng vâng vâng vâng, vâng.